đoạn phim sư cô ờ, biên dịch và tu âm. Hôm mùng 3 tháng 9 là ân sư làm lễ trà tỳ. À, hôm nay chúng ta cách ngày ờ, trà tỳ của ân sư là 5 ngày, phải không? Và sư cô cũng như quý vị á, cũng theo suốt cái tang lễ của Hòa Thượng từ ngày 27 xin lỗi 26 tháng 7 à, cho đến ngày mùng 3 tháng 9 là lễ trà tỳ à, sau lễ trà tỳ thì quý vị biết rằng trên à, trang mạng xã hội có đăng rất nhiều thông tin và hình ảnh à, miêu tả về xá lợi của hòa thượng an sư phải không à, thì có nhiều vị là hỏi với sư cô rằng là à, xóa lợi của hòa thượng ân sư như vậy có thật hay là không hoặc là hòa thượng ân sư đã vãng sanh hay là không à, thì sư cô cũng biết à, trả lời sao hết á à, tại vì quý vị à, nếu theo dõi trang của sư cô thì quý vị sẽ thấy sư cô sẽ không đăng những cái tin về hình ảnh xá lợi hoặc là hay là nói hòa thượng vãng sanh hay là không à, tại vì à, trong nhiều năm qua sư phụ họ à, sư cô học pháp à, phiên dịch pháp cũng như làm phát âm của hòa thượng à, thì trong vô tình vô tình trong thời gian đó thì sư cô cũng nhận được à, những cái lời pháp của hòa thượng và áp dụng để mà tu tập à, thì bản thân sư cô là là có được cái lợi ích trong cái thời gian học pháp với hòa thượng đó à. thì bây giờ có người hỏi rằng là nếu hòa thượng lưu lại xá lợi hòa thượng được vãng sanh thì con mới tin pháp môn niệm phật là chân thật và con mới tin thắng niệm phật <laughs> sư cô cảm thấy rất là đáng tiếc đó nếu như ai nếu như mà ai có cái tâm niệm như vậy thì thật sự là đáng tiếc Tại vì quý vị biết rằng là Hòa Thượng trụ thế 96 năm và có hơn 60 năm là thuyết pháp. À, không lẽ trong chừng đó bài pháp trong 60 năm Hòa Thượng thuyết giảng như vậy mà quý vị không nhận được cái lợi ích nào từ những cái bài pháp của Hòa Thượng dạy cho mình. Và đợi đến lúc là Ngài phải lưu lại cái gì đó thì chúng ta mới tin chúng ta mới chịu niệm phật à, thì à, quả thật là đáng tiếc à, quý vị biết rằng hòa thượng đã từng tuyên bố trong các bài giảng là cuộc đời của ngài sẽ không làm ba việc thứ nhất là không xây chùa à, thứ hai là không thu nạp thế pháp đệ tử thứ ba là không giữ tiền à. và đặc biệt là cũng trong một số bài pháp hòa thượng có dạy rằng sau khi ngài viên tịch ngài sẽ không lưu lại bất cứ một một cái gì cả ngài tuyên bố như vậy à. à bản thân hòa thượng đã không lưu lại <laughs> không muốn lưu lại mà chúng ta lại muốn y vào cái gì đó để mà khởi tính với pháp môn niệm Phật mới chịu niệm Phật mới chịu cầu vãng sanh Tây Phương tịnh độ thì mình lại làm sai cái tâm ý của Hòa Thượng và đây là điều đáng tiếc ha à, sư cô xin nhắc với đại chúng nếu ai trong chúng ta có một tâm ý như vậy thì hãy buông bỏ cái điều đó đi tại vì sao mà hòa thượng tuyên bố là ngài sẽ không lưu lại cái gì tại vì ngài sợ chúng ta là vướng bận chấp trước vào trong cái hình tướng đó à, mà quả thật bây giờ có nhiều người đang bị kẹt vào trong cái đó và bị kẹt cho nên là có người tin thì hoan hỷ có người không tin thì lại phỉ bán và mình đó, bởi nghe những cái lời phỉ bán đó thì là mình lại thối thối tâm cho nên cái vấn đề này là tự mình chiêu cảm rồi tự mình nhận lấy cái cái phiền não à, còn bản thân của hòa thượng thì ngài đã thông dong tự tại và có được vãng sanh hay không là chính hòa thượng là người tự biết chúng ta không thể nào nói là ngài có vãng sanh hay là không mà vãng sanh hay không là bản thân hòa thượng tự tự biết à, giống như trong Phật pháp nói là như người uống nước nóng lạnh tự biết rũ rẫn yến suệ nần rơ chư chư à, đây là một câu nói rất hữu ích cho những ai mà tu tập mà còn chấp trước vào hình tướng và và hình thức và chính vì thế mà hôm qua sư cô có làm một cuốn phim à, nói về vết tích à, dấu ấn của hòa thượng ân sư đó là những lời di ngôn cuối cùng à, để đời của hòa thượng và quý vị nào chưa chưa nghe thì có cơ hội à, hãy hãy vào để mà nghe ha và hôm nay sư cô sẽ chia sẻ với quý vị là câu chuyện hai lần Hòa Thượng Ân Sư được nhìn thấy Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Ngài. Và chính Hòa Thượng Ân Sư đã kể ra điều đó, à, đã nói ra điều đó. À, thưa đại chúng là có một câu chuyện trước khi sư cô kể về hai lần hòa thượng ân sư được nhìn thấy phật thì cô, sư cô xin kể một câu chuyện mà câu chuyện này thì hầu như rất là nhiều người đã kể rồi mà chúng ta cũng được biết là đó là có một câu chuyện bà lão sinh sống ở nơi cái vùng sa mạc hoang vắng nhà ở sát ở bên vùng núi Tây Tạng à, bà lão này sống với chồng và một người con trai nhưng mà không may là chồng con và trai con... À, sớm đã qua đời để lại một mình bà rất là hẩm hiu sống trong một cái túp lều tranh ở giữa vùng sa mạc hoang vắng à, thì bà đó cảm nhận được cái sự cô đơn của kiếp người cho nên bà muốn tu tập để mà giải thoát thì hàng ngày bà chắp tay cầu nguyện làm sao đó cho có một cái nhân duyên có một vị thầy dạy cho bà một pháp tu để bà có thể nương đó tu tập để được giải thoát à. thì một hôm bà may mắn được một một người hành hương dạy cho bà một cái pháp tu đó là một câu chú à, án ma di bác án ma ni bác di hồng à, tiếng việt của mình đọc là án ma ni bác di hồng à, còn nguyên bản tiếng trung đọc là um ma ni ba mê hồn. à, hôn là cái âm thứ bốn âm mạnh đọc xuống om mani padme hồn à. thì và y cái câu chú này mà tu hành trì niệm cái người hành hương đó bảo với bà là nếu bà thật tâm trì niệm câu chú này là cuộc đời của bà sẽ gặp nhiều may mắn thiện căn phước đức của bà tăng trưởng và tất cả những tội nghiệp của bà được tiêu trừ tại vì kiếp này bà sống ở nơi cái vùng sa mạc hoang vắng còn gọi là biên địa hạ tiện Ừ, và sống trong một cuộc sống cô đơn nghèo nàn như vậy là cũng là do cái nghiệp của mình thôi bây giờ bà trì cái câu om mani padme hum nó sẽ giải nghiệp cho bà làm cho thiện căn phước đức của bà tăng trưởng đời này sẽ được hạnh phúc an lạc ừ. thì bà y theo cái lời cái người hành hương đó hàng ngày siêng năng trì tụng nhưng mà bởi tại vì bà lớn tuổi cho nên khi nghe cái người hành hương đó truyền cái câu chú là Om Mani Padme Hum thì bà nghe loáng thoáng thì bà đọc thành là Om Mani Padme Hum. Hôn tức là cái âm thứ thứ hai. À. Đáng lẽ là hôn là đọc âm thứ thứ tư là âm xuống thì bà đọc âm lên là âm hốn. À. Mà trong à, những câu chuyện ở Việt Nam mình kể thì là À, là hồng hay là xanh hay là hùm hay là beo đó <laughs> nó tức là người ta theo cái nghĩa của cái câu đó mà mà giải thích ra nhưng thật sự đó là cái âm đọc om mani padme hồn mà bà nghe loáng thoáng thì bà đọc thành là om mani padme hồn à, à. như vậy bà rất là thành tâm trì tụng cái câu chú này 30 năm à và để cho ghi nhớ cái tâm mình nó định á à, thì bà sắm ra hai cái chén à, và bỏ vào trong đó là một nắm đậu đậu ngự à, một cái chén là đầy đậu ngự và một cái chén là chén không à, mỗi lần bà trì một câu chú om mani padme hum là bà nhặt một hạt đậu à, bỏ vào cái chén bên này à, và khi đếm như vậy là đầy rồi thì lại đếm ngược đó trở lại như vậy đó à, thì hành trì rất là tinh tấn và trí thành à, hành trì 30 năm à, thì có một lần à, bà nhất tâm đến nỗi mà à, mỗi lần một câu chú niệm xong là thì cái hạt đậu nó tự nhiên nó nó nhảy qua <laughs> câu chuyện này quý vị biết rồi hả à, tức là mỗi câu niệm thì hạt đậu tự nhiên nhảy nhảy qua chứ bà không cần phải ngồi đếm nữa à, đây cũng là à, trong pháp môn tịnh độ của chúng ta cũng có nhiều vị là tu theo cái cách là đếm hạt đậu đó thì niệm phật à, đến khi nhất tâm thì hạt đậu cũng tự nhiên nhảy qua à, thì như vậy hạt đậu nó tự nhiên nhảy qua là bà rất là vui mừng bà cảm thấy là công phu của mình tu tập thành tựu rồi đó à, tại vì có một cái năng lực mà khiến cho cái hạt đậu nó tự nó nhảy qua à, và tâm bà rất là an lành à, rất là hạnh phúc an vui trong những ngày à, tu tập như thế à, thì một hôm có một vị cao tăng đi du hóa đi ngang qua cái vùng sa mạc đó à, thì ở đằng xa ông chợt thấy cái túp liều tranh của bà lão thì thấy cái túp liều đó nó phát ánh hào quang nó phát sáng á. À, thì cái vị cao tăng này nghĩ rằng ở trong túp liều tranh đó ắt sẽ có một vị tu hành đắc đạo cư trú ở trong đó cho nên ngài mới mạo muội đến đó để mà mà chiêm bái à, thì khi đến tấp liều tranh thì ngài nhìn thấy là hình ảnh một bà lão đang ngồi trì chú và những hạt đậu trong chén thì nhảy qua nhảy qua như vậy à, vị cao tăng này rất là ngạc nhiên à, ông nghĩ người này tâm rất là tịnh à, tu hành công phu như vậy đã đạt được kết quả và vị cao tăng này chú ý lắng nghe cái câu câu câu chú của bà lão này đang trì thì ngài mới phát hiện rằng là bà đang trì nhưng mà trì trì sai cái âm ừ. đáng lẽ phải đọc là Om Mani Padme Hum thì bà đọc lại Om Mani Padme Hum à thì ngài nói là ồ chết rồi bà trì sai rồi bà trì như vậy là không đúng không đúng pháp à cho nên á cái vị cao tăng này mới lần là đến bảo với bà lão rằng à, bà ơi bà tu hành như vậy rất là tinh tấn à, rất là có hiệu quả nhưng mà bây giờ chỉ cần là bà sửa lại một tí cái âm đọc thay vì đọc hốn thì bà đọc là hồn thì mới đúng nghĩa của câu chú à, còn bà đọc như vậy là sai rồi à, như vậy thì vị cao tăng này mới truyền lại câu chú mà Ngài cho là đúng là Om Mani Padme Hum cho bà lão này. Và bà lão này cảm thấy rất là là lo lắng và có một chút là buồn. Tại vì nghĩ rằng hòa wow, 30 năm này mình tú như vậy là công giả tràng tại vì mình tu sai mình niệm sai câu chú à, cho nên là mình tu không được gì cả Ờ, tại vì là tu sai mà à, thì bây giờ vị vị cao tăng này truyền cho mình cái câu chú là câu chú này thì đúng thì mình cố gắng mình tu nhưng mà lần trước mình tu đã 30 năm rồi bây giờ mình đã già rồi bây giờ tu biết bao giờ cho được lại cái công phu như bây giờ à, thì bà buồn bã nhưng mà bà thôi bà nghĩ là thôi cố gắng làm lại từ từ đầu thì bắt đầu bà ngồi xuống bà niệm Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Nhưng mà trong lòng cảm thấy là sao? Có cái gì đó nó không được an và nó không quen tại vì từ nào chưa là đọc là Om, Om Mani Padme Hum nó quen rồi. Bây giờ tự nhiên sửa lại hồn, tự nhiên thấy nó lạ lạ, nó ngừa ngượng á. À, và bên cạnh đó bà nghĩ là cái công tu của mình 30 năm từ xưa đến giờ là là công cốc rồi cho nên bà cảm thấy buồn và tiếc rồi lo à, cho nên tâm nó không có được định tâm bắt đầu là có sự sự loạn động cho nên bà niệm nhưng mà cảm thấy không có vui không hoan hỷ và cái hạt đậu đó nó cũng không tự động nhảy qua chính vì thế bà càng lại lại buồn thêm tại vì công phu của mình mất rồi thì cái vị cao tăng này ấy, đi một đoạn thì ngài mới xoay mặt lại nhìn cái túp lều tranh của bà lão thì thấy là túp lều đó nó u tối đó. vách phêm nó nó rất rã tranh rồi nó mục nát nó buồn đó. thay vì hồi trước là thấy là phát hào quang một túp lều tranh phát hào quang bây giờ là một tấp liều tranh hiu quạnh rách nát nằm ở giữa sa mạc lạnh lẽo thì ngài chợt chợt nhận ra ngài đã sai rồi ngài đã sai rồi cho nên ngài vội vàng đi trở lại cái tấp liều tranh của bà lão và nói với bà lão rằng bà ơi à, tôi lúc nãy là đùa với bà đó à, thật sự ra là bà đang trì câu chú mà Om Mani Padme Hum đó là đúng còn tôi bài bà là om mari padme hồn đó là là sai à, tại vì tôi đùa với bà tí thôi đó à, thì bà lão này vừa mừng nhưng mà vừa vừa giận à, mới nói với với thầy tu này tại sao mà ông lừa tôi như vậy à, thì <laughs> cái vị cao tăng mới nói rằng tôi chỉ thử lòng bà một tí thôi thử bà cái lòng tin của bà đối với pháp có kiên cố hay là không thôi cho nên bây giờ thôi bà bà niệm lại như cũ đi nha à, tôi xin lỗi bà thì bà lão này vui mừng ngồi xuống niệm om mani padme hum om mani padme hum om mani padme hum à tự nhiên hạt đậu á <laughs> hạt đậu trong chén tự nhiên nhảy qua nhảy qua nhảy qua à, <laughs> à à, và thân tâm của bà rất là an lành và cái vị cao tăng này khi đi xa quấy đầu là nhìn thì thấy túp điều tranh của bà bà lão bắt đầu lại phát ra ánh hào quang à đấy thì câu chuyện này nói là ý gì à, thật sự là phật pháp ấy, giúp chúng ta là rạng đục khơi trong à, tu cái tâm của mình quan trọng là cái tâm của mình chứ không phải là à, bên cái hình tướng ở bên ngoài và đặc biệt là nó cũng không phải là đúng hay là sai à, quý vị thấy tận cùng cái sự đúng sai nó hoàn toàn nó cũng không phải là đúng hay là là sai nếu bây giờ chúng ta tranh luận cái việc đúng sai đó mà đem lại cái sự hạnh phúc an vui cho mình cho người thì chúng ta cũng nên nói còn nếu mình tranh luận cái việc có thật hay là không có thật đúng hay là sai mà đem lại cái sự mất niềm tin cho người khác đem lại cái sự tranh chấp cái sự cãi vã thì thôi chúng ta làm thinh à, gọi là im lặng như như chánh pháp cho nên sư cô mấy ngày này cũng có nhiều người hỏi sư cô à, sư cô cũng làm thinh không không có trả lời cũng không nói là hòa thượng được vãng sanh rồi hay là chưa vãng sanh là những cái mà hòa thượng lưu lại đó là xá lợi hay là không phải là xá lợi bởi vì đối với sư cô cái đó nó không phải là quá quan trọng cái quan trọng là mình đã học được pháp của hòa thượng và y theo pháp của hòa thượng hành trì và mình được cái lợi ích trong cái sự hành pháp đó à, giống như bà lão như vậy đó à, đâu phải là câu chú đâu phải là đúng là sai đâu phải niệm đúng là là tu hành hành chứng quả mà niệm sai là tu hành không chứng quả tất cả đều là do ở một niệm niệm tâm cho nên là nếu quý vị thấy những hình ảnh xá lợi hòa thượng lưu lại mà làm cho quý vị sanh khởi tín tâm thì quý vị xem đó là là thật à, phải không quý vị à, còn những ai mà nghĩ đó là giả mà họ sanh tâm phỉ bán thì cũng kệ họ tại vì nghiệp ai nấy nấy mang phước ai nấy nấy hưởng <laughs> mình cần gì phải vặn lòng ừ. tại vì cái mình được là quá nhiều rồi à, sư cô nghĩ rằng cái mà hòa thượng cho chúng ta đã quá nhiều rồi 60 năm thuyết pháp những cái bài pháp hòa thượng dạy chúng ta thực hành à, chúng ta được lợi ở trong đó quá nhiều rồi à, phải không bây giờ không cần phải là thêm một cái gì nữa thì chúng ta mới tin hòa thượng à, thêm một cái gì nữa thì chúng ta mới chịu niệm phật cầu sanh tịnh độ à, sư con nghĩ à, người tu người thật tu tịnh độ nên xa rời cái tâm niệm như vậy à, à, quý vị biết là cách đây khoảng 12 năm à, thời sư cô còn ở đài loan á thì có một vị đại sư ở bên đài loan viên tịch à, đó là hòa thượng thánh nghiêm ừ. là khai sơn pháp cổ sơn à, nói về đài loan mà những vị đại sư nổi tiếng thì có bốn vị à, thứ nhất là ngài tinh văn à, đại sư tinh văn là khai sáng phật quang sơn thứ hai là hòa thượng thánh nghiêm ừ, giúp lại lúc nãy sư cô nhắc đến đó là khai sơn Pháp Cổ Sơn Thứ ba là Hòa Thượng Duy Giác Khai Sơn Trung Đài Thiền Tự ở Đài Đài Trung Và người cuối cùng á, là Hòa Thượng Ni Chứng Nghiêm Khai Sáng Hội Công Đức Từ Tế ở Đài Đài Đông à, Còn Hòa Thượng của chúng ta là cũng xếp vào hàng cao tăng của Đài Loan nhưng mà ở sau bốn cái vị đó à, và cái vị hòa thượng thánh nghiêm đó à, cách đây mười mấy năm ngài viên tịch à, là ngài di ngôn với đệ tử á, mà cái này là đệ tử của pháp của sơn đã làm được mà ngài nói á, là khi ngài hỏa táng á, là chọn cái ngày nào đó trong tuần cái ngày đó là cái ngày xấu nhất à, cái ngày xấu nhất quý vị biết không ừ, là đi hỏa táng ngày, chọn cái ngày đó để đưa tang à. tại vì sao tại vì ngài phá chấp mà à, muốn cho mọi người phải biết là ngày tốt ngày xấu là không có quan trọng à. và khi ngài hỏa táng ra còn lại cái gì á là đem xay thành thành bụi hết xay mịn hết trộn với với cát rải ra ngoài ngoài rừng để bón cho cây à, giống như hòa thượng thiền sư thích nhất hạnh của Việt Nam chúng ta đó à, không lưu lại một cái gì và đặc biệt nữa là để chúng nhớ ha cái nơi mà rải cốt của hòa thượng đó tuyệt đối không cho tín đồ biết được nơi đó là nơi rải cốt của hòa thượng để gì để sợ tín đồ chắc bắt là nơi này là nơi rải cốt của hòa thượng thánh nghiêm thì người ta lại đó đến đó là bái là lại à, à, cho nên cái ngày rải cốt của hòa thượng là bí mật không thông báo và không được rải một chỗ mà rải khắp khu khu rừng để nơi nào cũng là tro cốt của hòa thượng không cố định ở một chỗ là vì sợ tín đồ chấp trước vướng bận kẹt vào trong đó và kể, kể cả đệ tử của ngài đó quý vị người ta làm được đó và hàng đệ tử của hòa thượng thánh nghiêm đã làm được điều đó cũng như đệ tử của hòa thượng nhất hạnh cũng đã làm được điều đó sau khi hỏa táng xong, cho cốt không đưa vào trong tháp mà rải rác ngồi vườn để bốn cho cây. À, như vậy thì mình là đệ tử tu tịnh độ, mình là mang cái danh là tu tịnh, tịnh nghiệp, mang cái danh là niệm Phật để cầu sanh về tịnh độ. Vì sao mình còn kẹt vào trong những cái tướng này? và chính vì cái kẹt đó mà tự mình lại mất đi lòng tin với pháp môn tịnh độ và cho nên là à, quý vị thôi thì à, bây giờ cũng đừng có lan truyền cái gì mà có liên quan đến xá lợi hay là à, nói là hòa thượng đã vãng sanh lưu lại xá lợi lưỡi lưu lại xá lợi quan âm à, tất cả cái đó đều là giả tướng và bản thân hòa thượng không muốn lưu lại cái đó à, và bây giờ mới là cái phần quan trọng trong một lần thuyết giảng hòa thượng đã bật mí là ngài ở trong cuộc đời này đã có hai lần được diện kiến đức phật a di đà hai lần nha quý vị à, và bây giờ cái tài liệu này sư cô đã biên dịch ra rồi Sư cô xin đọc cho quý vị nghe ha. dạ Hòa thượng ân sư nhìn thấy Phật hai lần. Ngài nói, à, kinh nghiệm cận kề cái chết có rất nhiều trường hợp chân thật. Bản thân tôi cũng từng trải nghiệm hai lần. À, năm 45 tuổi một lần, năm 79 tuổi một lần. Phật đến tiếp dẫn tôi nghe được âm thanh đằng sau mình. Khi đó tôi nhìn Phật, không nhìn lui ở phía sau nên không biết là ai. Phật hỏi tôi rằng, ông còn vướng bận gì chăng? Còn gì lo âu không? Còn muốn gặp ai nữa không? Còn việc gì chưa hoàn thành không? Hỏi rất nhiều. Tôi nói tất cả đều không. Tôi hy vọng Đức Phật đưa mình cùng đi. Tôi còn nói thêm một câu. Nếu Phật muốn con ở thế gian thêm vài năm, giúp những chúng sinh khổ nạn cũng được. À, sau đó tôi tỉnh dậy. À, đó là câu chuyện hai lần nhìn thấy Phật. À, như vậy thì năm 45 tuổi, Ngài thấy một lần. Lần thứ hai là năm 79 tuổi và năm này là hòa thượng 96 tuổi à, và cái cảnh tượng là khi ngài ngồi niệm phật thì nghe tiếng nói đằng sau nhưng lúc đó là ngài chú tâm nhìn tượng phật phía trước niệm phật cho nên không biết là ai à, và sau đó thì phật đã hỏi ha, ông còn vướng bận gì chăng à, <laughs> tại vì nếu còn vướng bận thì sẽ không không tiếp dẫn được bản sanh ha à, thì lúc đó hòa thượng trả lời sao con không còn vướng bận gì cả à, con muốn cùng đi theo phật à, nhưng mà trong lúc đó hòa thượng lại hỏi một câu à, là nếu như phật thấy con còn lưu lại ở thế gian mà còn làm lợi ích cho chúng sinh khổ nạn thì thì cho con lưu lại vài năm cũng được <laughs> đấy à. cho nên là quý vị thấy đáng lẽ ngài đã đi rồi nhưng mà lưu lại mấy mươi năm để thuyết pháp à. và ở trong cái câu chuyện này hòa thượng bật mí với chúng ta rằng cái điều kiện để được phật tiếp dẫn là gì là không còn vướng bận gì cả ha? không còn vướng bận gì cả à. Đây là một lời khai thị và sư cô nghĩ đây cũng là một bí quyết đó, để mà được phản sanh về tịnh độ. À, thưa đại chúng, đại chúng nếu đọc tiểu sử của hòa thượng thì đại chúng sẽ biết rằng cuộc đời của hòa thượng có ba vị thầy à, mà trong ba vị thầy này nếu thiếu một người thì sẽ không thành một vị hòa thượng tịnh không như bây giờ à, vì đầu tiên là ngài phương đông mỹ là người dẫn dắt hòa thượng ân sư tìm đến đạo phật và câu nói rất là ấn tượng của thầy giáo phương đông mỹ nói với hòa thượng ân sư đó là là câu gì được học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời đời người Chính cái câu nói này khiến cho Hòa Thượng có hứng thú với Đạo Phật và tiếp đến là tiếp nhận giáo lý của nhà Phật và tu hành theo chân lý của nhà Phật. Người thầy thứ hai là Ngài Trương Gia Đại Sư. Hòa Thượng học với Thầy Trương Gia Đại Sư là là ba năm và sáu chữ mà Trương Gia Đại Sư dạy Hòa Thượng đó là nhìn cho thấu buông cho cho được và, và người thầy thứ ba là lão cư sĩ Lý Bảnh Nam học với thầy đó 10 năm thì hòa thượng nhận được pháp ấn của pháp môn tịnh độ một bộ kinh vô lượng thọ một bản chú giải và một câu phật hiệu nhất hướng chuyên niệm cầu vãng sanh tây phương tịnh độ mà ba vị thầy này làm nên hòa thuận và quý vị thấy ba cái sự ảnh hưởng của ba vị thầy này nó có sự liên kết với nhau à, thứ nhất là học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người à, thưa đại chúng bây giờ mình đang học phật đây mà mình có phải là đang hưởng thụ hả đang hưởng thụ không đang hưởng thụ cái cao nhất của đời người không hả học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người nhưng mà chúng ta đã đã đạt tới được cái cảnh giới đó chưa hay là chúng ta cũng đang cảm thấy rất là phiền não à, mà để để học phật là một sự hưởng thụ thì cái lời dạy thứ hai của Ngài Trương Gia Đại Sư là cái quyết định, đó là nhìn cho thấu và buông cho được. À, cho nên trở lại vấn đề lúc nãy, Phật A Di Đà hỏi Hòa thượng là ông còn vướng bận gì chăng? Thì nó ứng với câu gì? Buông cho cho được. À, cho nên trong cuộc đời của Hòa thượng nếu chúng ta thọ Pháp của Ngài thì sẽ biết được cái Pháp tu tập của Ngài nó nằm ở trong sáu chữ là nhìn cho thấu và buông cho được. Đó là bí yếu để chúng ta về tịnh độ. Nhưng mà quý vị thấy, sở dĩ chúng ta về tịnh độ chưa được là chúng ta chưa buông. Mà Hòa Thượng dạy mình là sao? phải nhìn cho thấu buông cho được à, tại vì thế gian này có cái gì là là chân thật đâu à, cho nên cái bài pháp hôm qua mà sư cô đăng trên mạng có một câu nói cuối cùng của hòa thượng rất là hay khi sư cô dịch tới cái đoạn đó sư cô khóc luôn à, ngài nói sao quý vị nếu quý vị nhớ tôi là thì xin hãy niệm Phật A Di Đà. Tôi cũng đang niệm Phật đây. À, nếu mỗi ngày quý vị nghe kinh niệm Phật thì tâm của quý vị và tâm của tôi sẽ tương ưng với nhau. Nè. À, sư cô dịch tới cái đoạn này sư cô nghĩ rằng mình đang niệm Phật thì mình đang tương ưng với với hòa thượng. À mình đang niệm phật đây thì là mình đang tương ứng với hòa thượng chứ còn đi tìm ở đâu à, chúng ta tìm hòa thượng ở đâu tìm hòa thượng ở trong câu phật phật hiệu à. và cái cuối cùng hòa thượng nói rằng quý vị cúng dường cho tôi cái gì bất cứ cái gì tôi cũng không không cần cái tôi cần là quý vị niệm phật cầu sanh tịnh độ à, tương lai tôi ở thế giới tịnh độ nhìn thấy quý vị đó đích thực là chân thật cúng dường à, à. tại vì quý vị cuộc đời của hòa thượng á là tha phương ước mơ của hòa thượng là ngài nói nếu có thể khi ngài viên tịch ngài được một lần được quay về nơi quê nhà của mình à, là ở bên Trung Quốc á quý vị à. nhưng mà quý vị thấy ngài cũng không đủ duyên được quay về quê nhà à, ngài chỉ ở Đài Loan à, Đài Loan là quê hương thứ hai của ngài và quý vị biết cuộc đời hoàng pháp của thượng là không xây chùa nơi nào mà thành lập đạo tràng cộng tu á à, tu được vài năm mà hễ có ai ở chỗ đó móng tâm thì hòa thượng lại lại nhường cho họ hòa thượng đi nơi khác à, hòa thượng không tranh chấp với họ rồi như vậy thì quý vị biết cuộc đời hòa thượng là cái bôn ba à, đài loan rồi đến singapore rồi đến malaysia rồi đến mỹ rồi đến úc châu à, cuộc đời của ngài đến đâu mà nơi đó hoàng pháp có người muốn có người cần cái đạo tràng đó là hòa thượng nhường cho họ nhường trong một cái sự hoan hỷ à, như vậy thì chúng ta là người học pháp thọ pháp hòa thượng thì vướng bận chi à, những cái mà ngài lưu lại và bản thân ngài cũng không muốn lưu lại một cái gì tại vì sao ngài sợ chúng ta bị vướng bị kẹt vào trong đó và quý vị biết rằng tận cùng của sự đúng sai nó hoàn toàn là không có đúng sai tùy tâm mình cảm nhận à, tâm mình chánh thì tất cả các pháp đều là là chân chánh à, nếu tâm của mình tà thì cho dù mình niệm phật cũng là tà tri tà tà kiến cho nên hòa thượng dạy chúng ta rằng có người niệm phật nhưng mà tà tri tà kiến niệm phật cũng thế có người niệm phật là chánh tri chánh kiến niệm phật người mà chánh tri chánh kiến niệm phật sẽ được phật tiếp dẫn bởi vì tâm họ hằng ngày là tương ứng với với phật quý vị hãy niệm phật đi chúng ta sẽ tương ưng với với phật và tương ưng với hòa thượng là ngày hôm nay sư cô có một bài pháp ngắn xin cổ vũ đại chúng tinh tấn tu tập và đừng có đi theo cái cái sự dẫn dắt của truyền thông à, đừng có lên đó mà loan truyền hoặc nói cái gì về xá lợi hay là không xá lợi hòa thượng vãng sanh hay là không vãng vãng sanh bởi vì cái việc đó là việc của của ngài không phải việc của của chúng ta việc của chúng ta là việc gì một câu phật hiệu vạn duyên buông xuống cầu sanh tịnh độ à, chúc đại chúng tinh tấn chúng ta hồi hướng quyền đêm công đừng này à, hướng về không tất cả đệ tử và chúng à, sanh à, đều tròn thành à, phân đạo đại chúng xả chân